Xin chào các bạn đến với chương trình chữa lành bằng các con số. Hôm nay chúng ta sẽ biết đến các à, một số phương pháp chữa lành, đặc biệt là áp dụng thần số học trong việc chữa bệnh u nhú. U nhú thì chúng ta sẽ chữa những chuyện như thế nào? Vâng, các bạn đã biết rồi đó trong à, trong các cái bài mà tôi chia sẻ thì các bạn đã từng thấy tôi chia sẻ nếu các bạn có các loại u nhú trên cơ thể thì điều đầu tiên phải hỏi nguồn gốc tại sao các bạn lại u có phải các bạn đang ăn sai chuỗi thức ăn các bạn ăn quá nhiều quá dư nhiều đạm động vật thì u đó có thể nó sẽ hình thành đó khi chúng ta ăn dư quá nhiều đạm động vật thì rất dễ bệnh này hình thành hoặc có thể chúng ta ăn không nhiều đạm động vật nhưng chức năng của hệ bài tiết và tiêu hóa nó suy yếu thì chúng ta cũng có thể bị u các polyp trong đại tràng polyp ở đâu đó trên cơ thể người nó đều gọi là u nhu các còn nếu nó phát triển bất bình thường thì là ung thư thì mọi người cũng đã biết về các phương pháp mà tôi chia sẻ tại sao ung thư mà tôi y là chưa chữa sức điểm tại sao đông y chữa người khỏi người không tại sao bài thuốc lá thuốc nam rất hay cũng bệnh chữa người khỏi người không tại sao mà ung thư thì một số trường hợp đi chùa khỏi bệnh một số trường hợp pháp luân cầm khỏi bệnh tôi đã gặp rất nhiều khách hàng bị ung thư tập pháp luân công nghĩ rằng đến nó khỏi cuối cùng để mất cơ hội rồi tại sao một số trường hợp mà ung thư họ thôi miên khỏi bệnh đó nhưng tỷ lệ cực kỳ thấp khi chúng ta hiểu được bản chất hiểu được bản chất thì chúng ta phải tìm hiểu là bệnh nó đến từ đâu bởi vì có thể vô tình bạn bệnh đến từ thân nhưng có người khác đến từ tâm bệnh rồi tâm thì lại có hai dạng tâm nếu như bệnh đến từ tâm ý thức nó khác biệt rồi đến từ tâm gì tâm tiềm thức nó khác tâm tiềm thức và tâm ý thức như thế nào thì các bạn phải nghe những cái video của tôi các bạn mới hiểu thì bệnh có thể những trường hợp nào mà tâm tiềm thức thì chữa như thế nào tại sao có dạng thôi miên ở đây thì đây chính là các cái giải pháp mà tôi đưa ra về vấn đề giải quyết căn bệnh này thì những trường hợp mà u nhú thì nếu như đến từ thân thì có thể các bạn chỉ cần dùng các bạn đã dùng gì không vỏ quả chanh đó vỏ quả chanh các bạn đun nước vỏ quả chanh thay nước trà uống hàng ngày đó uống hàng ngày nước vỏ quả chanh nó hơi ngâm ngâm đắng kể cả hàng các bạn giã dọc ra giã đun cùng uống hơi ngâm ngâm đắng uống hàng ngày một thời gian thấy nó tiêu mất cái vùng đó từ u mỡ cho đến các loại u nhú kể cả các polyp trong đường ruột nhưng nó chỉ là các cái u lành còn nếu với một cơ thể nhiễm axit độc tố thì kiểu gì những cái polyp bất ngờ bất thường đó nó sẽ trở thành tế bào bí của gen đây là bệnh ung thư nên kiểm soát kiểm soát môi trường trong cơ thể cực kỳ quan trọng và chính vì vậy mà mà những cái phương pháp tôi đưa ra luôn luôn cần phải thanh lọc cơ thể tuy nhiên với bệnh u nhú cũng có trường hợp không thể chữa lành được bằng các các cái phương pháp đó không thể chữa lành trong thân bởi bệnh nó gây nên do chính tính cách của bạn thì tính cách của bạn tính cách của bạn nó hình thành từ đâu các bạn biết hình thành từ đâu không chính là từ ngày tháng năm sinh của bạn và hôm nay các bạn sẽ biết đến về thần số học chữa bệnh như thế nào thì thần số học thần số học các bạn biết thần số học là của ai không chính là nhà toán học có thể là nhà khai sinh ra toán học ra khai sinh ra các con số đó là Pythagore chúng ta từ xưa đến nay học mới biết định lý định luật Pythagore đó những con số đó nhưng không biết rằng ông đã là nhà là một lần như gọi là một nhà, nhà, nhà có thể là một nhà khai sáng ra những con số để cho chúng ta dùng ngày nay thì thần thần số học này áp dụng chữa lành như thế nào thì chúng ta phải biết đến con số ngày sinh tháng đẻ mà cộng dồn vào thì đây chính là gọi là con số đường đời trong thần số học trong thần số học thì có số linh hồn này rồi số ờ, đường đời này rồi ờ, số ờ, về con số về à, về về, về à, nhận thức này có nhiều rất rất nhiều con số nhưng đối với con số đường đời thì nó sẽ ảnh hưởng đến chính căn bệnh của các bạn thì số đường đời được tính như thế nào số đường đời được tính như thế nào và những con số nào đường đời con số nào đường đời thì mới chữa lành kiểu kiểu dùng tuyên ngôn này hay gần như gọi là câu thần chú này hay đối với tôi thì tôi vì tôi là nhà thôi miên nên tôi gọi đó là gì ám thị thôi miên ám thị bằng câu nói này thì những người có con số đường đời nào mới áp dụng được bởi vì không ai giống ai cũng không phải người nào cũng áp dụng giả sử giả sử nhá nếu như các bạn có ngày sinh ví dụ như ngày 14 tháng 6 năm 1988 đến tháng 6 năm 1988 thì lúc này chúng ta tính như sau chúng ta phải cộng dồn tất cả các con số này lại 1 cộng 4 cộng 6 cộng với 1 cộng 9 cộng với 8 cộng với 8 lúc này chúng ta sẽ có kết quả là bằng bao nhiêu 1 cộng 4 bằng 5 11 11 bằng 21 21 bằng 29 29 cộng 8 bằng 37 37 vẫn là con số kép mà chúng ta phải có con số đơn vì vậy chúng ta phải lên 3 cộng với 7 lúc này chúng ta sẽ có con số là 10 10 vẫn là số kép đúng không chúng ta lại phải lấy một cầm không bằng một lúc này chúng ta có con số đường đời là một chúng ta áp dụng phương pháp này đó là những người có con số bằng một đó rồi con số 5 rồi con số 7 Khi chúng ta cộng rồi ngày sinh tháng đẻ Và với nhau mà có con số 1, 5 và 7 Thì chúng ta áp dụng câu sau Trước hết để áp dụng thì chúng ta phải hiểu Có phải Có phải trong cuộc sống của bạn Có vấn đề gì đó đang dày vào bạn không? Nghĩa là chúng ta phải cộng dồn con số đường đời lại Nếu con số này thì chúng ta bắt đầu ngẫm lại Có phải bạn, có phải mình đang có cái gì đó dày vò nghĩa là chúng ta phải nghĩ xem đầu tiên chúng ta phải nghĩ là chúng ta có bệnh có bệnh thì khám phải có bệnh đã thì chúng ta nghĩ đến là ở à, bị bệnh rồi bệnh đến từ thân hay tâm hay nghiệp thì nếu như bệnh đến từ từ từ cái tính cách của chúng ta đó mà trong cuộc đời cuộc sống của chúng ta luôn bị dày vò một vấn đề gì đó và đến bây giờ chúng ta bị u này thì chúng ta áp dụng câu tuyên ngon câu tuyên ngôn sau có thể đây gọi là thần chú còn với tôi thì đây là câu ám thị sau chúng ta ám thị thì buổi sáng 5 phút 5 phút chúng ta có thể ngồi một mình ám thị chúng ta chúng ta có thể nói thật to hét thật to ám thị vào cơ thể chúng ta có thể chúng ta ngồi thiền và thầm thì với chúng ta quản lý này hoặc là chúng ta có thể đang trên giường chúng ta làm điều đó nghĩa là vừa tỉnh thức riêng buổi tối thì các bạn phải các bạn phải làm điều đó được 15 phút sáng 5 phút buổi tối 15 phút trước khi đi ngủ đó thì câu đó các bạn hãy tuyên ngôn như sau tôi mạnh mẽ không gì phá vỡ được sự thanh thản trong tâm hồn tôi có thể nói nhỏ tôi mạnh mẽ không gì phá vỡ được sự thanh thản trong tâm hồn tôi các bạn có thể thầm thì thầm nhủ với bản thân mình với cái câu thần chú này câu ám thị này mà bệnh mất tích đây chính là cái tính cách của chúng ta do con số đường đời này tạo ra các bạn nhé nên nếu như các bạn có con số đường đời này cộng với các bạn đang có căn bệnh về u nhú thì các bạn hãy soi lại mình có phải mình đang có vấn đề gì đó dày vào mình không thì áp dụng ngay câu thần chú này khi các bạn áp dụng câu thần chú này các bạn sẽ thấy bệnh mất tích trong vòng một vài một đôi tháng có thể chỉ trên tháng có thể vài tuần là mất tích rồi nhưng các bạn cố gắng làm đều đặn và đây là điều mà tôi muốn gửi đến cho các bạn tôi muốn gửi đến cho các bạn rất nhiều căn bệnh mà có thể chúng ta sẽ phải áp dụng thần số học để chữa bệnh nên các bạn muốn biết được những cái điều bí mật này thì các bạn hãy đăng ký và chia sẻ để các bạn có có được những phương pháp chữa lành không dùng thuốc hay dùng những bài thuốc đơn giản trong dân gian mà tôi sẽ chia sẻ vào những cái video tiếp theo cho các bạn